Hello, xin chào tất cả các chị và các bạn đã đến với kênh youtube của Mai Tuấn Vũ Thì ngày hôm nay trong cái video này nó cũng hơi đặc biệt so với những cái video vừa rồi trong khoảng thời gian vừa qua Vũ chia sẻ cho tất cả các anh chị và các bạn Thì hôm nay là một cái kèo à, chúng ta đăng ký wireless Thì à, Vũ có phân tích một con này thật sự là đây cũng, cũng có thể coi như là một cái dạng kèo sổ số tất cả anh chị và các bạn Và anh chị nào và các bạn nào mà chưa xem về cái kèo sổ số như thế nào gọi là sổ số thì tất cả anh chị có thể coi lại cái video này của Vũ Đồng ý không nào? ừ đây đây là bốn cách kiếm tiền cho người mới nè cho người mới tham gia trong thị trường crypto với một cái số vốn ít nhất có thể thì uh, trong cái video này vũ nói là đây là nguyên tắc thứ tư là tham gia kèo sổ số này nó rủi ro cực kỳ cao luôn nhưng lợi nhuận bù lại cũng cực kỳ cao và chơi trên số tiền nhàn rỗi thôi và khi mà chúng ta tham gia kèo sổ số này chắc chắn là chúng ta xác định luôn xuống tiền coi như là mất rồi nha tất cả anh chị các bạn đấy nhưng mà cái khi mà nó thành công khi mà nó cộng đồng nó fomo nói chung là khi là cái kèo sổ số này nó phụ thuộc vào cộng đồng là chính thôi tất cả anh chị các bạn đồng ý không nào vũ đây là nhận định riêng cá nhân của vũ nha và đây không phải là lời khuyên đầu tư như tất cả anh chị và các bạn và khi mà không có lời khuyên đầu tư nào mà gọi là đúng đâu tất cả anh chị chỉ có riêng bản thân mình chiêm nghiệm và mình muốn vũ đưa ra đây với mục mục đích là thông tin cho tất cả anh chị và các bạn không phải là lời khuyên đầu tư cũng không phải là lời kêu gọi đầu tư tài chính nào cả mọi quyết định là của các bạn tiền từ trong túi các bạn là các bạn quyết định ăn là do các cũng của các bạn mà thua thì các bạn phải từ chịu đồng ý không nào thì hôm nay buổi chia sẻ là cái kèo này cái kèo này có tên là DNA and Cat thì nó được nó là một cái dự án NFT game à, game gaming được nào thì nó đang chạy ở trên một cái nền tảng là Yoshi ở nào và Vũ tìm hiểu được á thì là cái kèo này nó Vũ đã đọc được cái thông tin như sau thứ nhất á chúng ta có thể cùng nhau đọc mà đồng, đồng ý nào về cái kèo này á mình dịch sang tiếng việt đi cho dễ ok tạo ra một thế giới chơi vật nuôi nói chung là đây là một trò game nuôi thú tất cả anh chị đã nói tên két kết là chắc là nuôi mèo thôi nói nuôi thú chứ thật sự là nuôi mèo đó đây có những cái nhân vật trong game đây có bao nhân vật này ở đây vũ đọc thấy có tính năng là nuôi tạo lai tạo giống đây nè đó là mình kiếm tiền những tính năng và đặc điểm của nó nè mình có thể kiếm tiền từ cái việc là chơi game nhập vai sưu tầm NFT có thể bán nè thẻ bài có thể bán và nhân giống để bán nè đồ thủ công là gia kiểu là ờ, gia công thủ công á và chúng ta đi ải nè đó thấy đồ họa khá là đẹp nha tất cả anh chị các bạn mình nói nói là tuy là vụ đánh giá có thể là kẻ sổ số vì có một số yếu tố mà mình chưa thấy cái độ cái độ minh bạch của nó nhưng được cái là cộng đồng của game này nó khá là FOMO kiểu là cộng đồng rất là đông và rất là mạnh đó có nhiều cái sự kiện là như vậy đó có nhiều phần thưởng và cái sự kiện khi mà tham gia game như là đua top chẳng hạn abc xz gì đó rồi cái mã thông báo được nó được như sau mình có thể xem qua cái mã thông báo nha mà vũ có làm ra một cái bảng tiền học ok về cái kinh tế bây giờ khi mà chúng ta uh, tham gia trò chơi này thì có những cách nào để kiếm tiền và đây là một số cái bên nhà hỗ trợ chiến lược nè Binance Smart Chain nè Binance, Binance Chain Yoshi là chạy trên nền tảng Yoshi rồi nè and Crypto Club Crypto AI đâu nào những cái cộng đồng khá là lớn đang nói về cái dự án này thì mình cùng tìm hiểu cái dự án này nó sẽ như thế nào cho tất cả anh chị đầu tiên là về trang Twitter của họ thì trên cái trang Twitter này á mình có thể Vũ có thể thấy rằng á ở đây có sẽ có sự hiện diện ở của BSC Daily nè đó nào là một cái DC Daily nè một cái trang Twitter khá là nổi tiếng và nếu mà trong cộng đồng crypto á, thì mình ai cũng sẽ biết đến trang cái BSC Daily này nó có 134.000 người đang follow và có một bên nữa BSC Daily nè có nhiều quỹ đầu tư khác nhau mà đúng không nào đây mình cũng coi thử nha có những cái đa khu và cái đầu cái thứ hai nữa cái việc mà bộ đã nói rồi cái việc mà đã chơi sổ số vậy á cái quan trọng nhất là cái sự gọi là FOMO của cộng đồng đồng ý nào mà cái game này có phát triển hay không cũng là do cộng đồng quyết định đấy vì sao vũ nói đây là một cái kèo sổ số vì vũ thật vũ đọc thì, thì vũ chả thấy cái wallpaper nào cả nhưng được cái cộng đồng đông khi mà chúng ta mua được cộng đồng đông á và đây nè vũ sẽ phân tích ra sau nha về cái à, website dự án này thì mình delete đi không phải đâu ok về cái tokenomics nè thứ nhất á, nó sẽ chia phân ra sau đó nó sẽ có những hạng mục như vậy về ecosystem thì cái này nó đã ở trong hệ sinh thái của game rồi và cái thứ hai nữa là cái play to earn này những cái token này nó được add vào game rồi là gần 40 phần trăm rồi là những mà chúng ta sẽ tìm được những token này trong game mà chúng ta thể bán lại đặc biệt hôm nào rồi về marketing sẽ có 20 phần trăm được mở khóa sau khi mà bán xong vòng private sale và những team này cũng lock 6 tháng nè partner lock 6 tháng nè NFT mining nè NFT mining hôm này không phải lắp sáu tháng nha được rồi nó cũng là e trong game luôn rồi Nguyễn nào đây nè mình có thể đọc mà đâu cần phải đi đâu xa đâu đâu NFT mining nè biết nè trong 90 ngày đủ nào rồi ok và cái nữa là cái private sale nó sẽ mở khóa 4 phần trăm ví dụ là trong private sale chỉ có 5 phần trăm thôi tương đương với 5 triệu token nhưng mà 5 triệu token này chỉ mở mở khóa 40 phần trăm của 5 triệu này thôi này tất cả anh chị và bạn thì đó là 2 triệu thì tổng cái token này á, khi mà nó được lưu hành ngoài thị trường sau khi bóng bán vòng private sale á, là chỉ có 5 triệu token thôi và 5 triệu token này cái giá mà vụ vụ tìm hiểu được á, là giá của nó là 0,08 nha chị 0,0 0,08 Đâu nào nó có ghi đây nè Đây 0,08 Đâu nào Đấy nếu mà bán hết 100 triệu á token nó tương đương với 8 triệu đô Để nào ok cáp mà nó 8 triệu nha nhưng sau khi mà chúng ta chỉ nó chỉ lưu thông ngoài thị trường á thì nó có 400 ngàn thôi tất cả anh chị các bạn 400 ngàn đô thôi tại vì có 5 triệu đồng token nó lưu thông ngoài thị trường sau khi mà bán vòng private sale xong tất cả anh chị ạ ok thì à, nếu mà cái giá mắc cáp mà 400 ngàn đô này á mà để mà chúng ta mà có cơ hội mà mua vào whitelist á có cơ hội mua được Walid nha và cộng đồng đang FOMO cực kỳ cao về cái con này cũng không biết là con này có gì đặc biệt nhưng mà thấy là khá là ok vì có cái sự ảnh hưởng bởi cộng đồng đấy game nó đây đâu là con buổi đều vũ tìm nha buổi tìm thử có cái có hình ảnh về cái cộng đồng của nó khá là lớn để buổi cùng tìm với tất cả anh chị bạn đây quỹ đầu tư nè crypto ai nè cũng là một trang web rất lớn nói về cái câu này mình chưa thay mình chưa đọc được cái white paper của nó thôi nhưng mà mình cần đọc lại cái white paper của nó thì mình mới có white paper mình chắc chắn hơn còn ví dụ là chưa có white paper ở đây á thì mình thấy rằng là chưa có đủ uh, sự uh, để mình đánh giá đây một cái game lâu dài thì mình khó có thể đánh giá được đây là một game lâu dài đồng ý không nào vì bây giờ tất cả anh chị và bạn đang ở trên NFT nên là bất kỳ cái game nào cũng có thể ra được nhưng cộng đồng của đứa mỗi cái cái con này nè nó khá là lớn DNA and kép này nè khá là lớn nên Vũ nghĩ đây cũng là một con có thể tiềm năng để chúng ta có thể là quan tâm về nó crypto đây nè đây là một số cái cộng đồng ở một những cái quốc gia chúng ta có thể thấy nè một số cộng đồng ở những cái quốc gia đang quan tâm về con này rất là lớn ok không nào và chúng ta có thể vào những cái trang những cái cộng đồng mà chúng ta xem theo dõi nó và vụ đã xem theo dõi rồi vụ thấy ok đây có rất nhiều những cái KOL và những cái trang lớn nói về cái con cái con uh, ờ, DNA enquete này và vụ nghĩ cái tính FOMO nó có thể là rất là cao đấy anh chị khéo mà đu đỉnh như tất cả anh chị các bạn nếu mà không mua được wallet thì thôi không thì tất cả anh chị canh cái giá nào anh chị mua được nói chung là cái này không phải là quyền đầu tư đâu tất cả anh chị bạn ráng vô wallet đi ạ à. mà để làm sao để có tỷ lệ vô wallet cao nhất á, thì vũ sẽ hướng dẫn bằng cái cách sau đây nha ok đây là cái bước quan trọng nhất nè đây là cái form mình sẽ điền theo cái form này mình sẽ dùng một cái Twitter một cái Telegram để chúng ta có thể làm cái form này và ví dụ ở đây nè để mà tăng cái tỷ lệ mà chúng ta không cần phải hold một triệu cái đồng token Yoshi này á để mà chúng ta tham gia thì chúng ta chỉ cần thứ nhất là điền cái form này ở đây chúng ta ghi chữ là SGN cho Vũ đồng ý không nào chúng ta đăng nhập cái mail của mình nha đứa đầu đăng nhập mail nè được nào thứ hai là cái telegram của mình được nào a cộng ví dụ tên tên cái telegram của mình á username của telegram mà bạn nào không biết cái username đấy như thế nào bạn vô đây nè vô là setting nè các bạn vô edit profile nè đây đây là cái username của bạn nè a cộng tuấn vũ mai hai sáu nè ok không nè các bạn chị bạn nha đây là cái thủ số nha vậy vụ đối vụ đối với bản thân vũ là như vậy còn không biết là các anh chị nhận định về con game này ra sao nhưng con game này không biết là đi lâu dài được hay không nhưng đây là một cái con game vũ thấy khá nhiều cộng đồng lớn nó đang tìm hiểu và đang phô mô về con này thì quận nghĩ đây cũng là một cơ hội vụ muốn chia sẻ cho tất cả các anh chị và các bạn một số thông tin ok ở đây tất cả anh chị ví dụ đã biết rồi gì đúng vũ nè 265 rồi tiếp tục cái retweet lại cái bài này đây chúng ta bấm vào đây đổi đường link này đủ nào chúng ta bấm tim nè ở đây cần retweet nè đủ nào retweet bấm vào đây bấm word retweet nè đủ nào các bạn bấm gì đó good gì đó chẳng hạn các bạn ghi good job nè chẳng hạn các bạn nào giỏi tiếng Anh thì cứ ghi nha các bạn và các, anh chị và các bạn rồi của anh good job chẳng hạn bấm Twitter lại một cái bấm retweet lại cái là ok rồi sau khi chúng ta bấm xong rồi tất cả anh chị các bạn thì chúng ta hãy lấy cái đường link của nó để nào like retweet chúng ta lấy đường link của nó mà gì chúng ta vô trang của mình á chúng ta ví dụ tìm cái trang ví dụ đây nè hồi nãy một có retweet nè mình bấm vô cái chỗ thời gian nè một giờ hay là bao nhiêu giây đó mình copy cái đường link này nè mình dán vào đây mình dán vào đây tất cả anh chị bạn đây mình dán vào đây nha tất cả anh chị bạn đó dán vào đây xong mình hãy làm những nhiệm vụ này hãy ờ, follow follow đây trang twitter này đây bộ cũng đã follow rồi nè nào bộ follow rồi nè ok follow nha follow nha xong rồi follow vài trang Yoshi này cũng follow trang Yoshi này rồi ok rồi mình tích xanh vô ví dụ retreat lại cái bài kia chưa mình hồi nãy mình đã retreat cái bài này chưa ok tích luôn rồi tiếp tục whitelist retweet lại cái bài này chưa ok retweet lại rồi mà đúng không retweet lại nè để nào retweet lại cái bài này là ok rồi bấm vô tích luôn rồi vô vào hai cái telegram này telegram chat này cộng đồng khá lớn nha chị của thể độ khá là lớn đấy đây con con này nó cũng cái lực phô FOMO khá mạnh nha Vũ thấy là vậy bản thân của Vũ đây là kèo sổ sổ nhắc đi nhắc lại tất cả các anh chị của bạn hãy nhớ cũng chỉ là kèo sổ sổ thôi đây vô vào đây chúng ta sẽ thấy thông báo ok được nào và người ta đang thông báo về con này rất là nhiều cộng đồng rất là mạnh ok rồi nhớ nha các anh chị SGN ok không nào điền cái này nhớ điền cái này là SGN nè để các bạn có thể tham gia rồi các bạn cái bước cuối cùng là các bạn hãy dán địa chỉ bếp 20 của các bạn các bạn vào nha địa chỉ ví uh, bếp 20 màn BSC nha rồi bấm gửi là xong rồi ok video của Vũ đến đây coi như là xong rồi nha tất cả anh chị bạn Vũ nghĩ đây là một uh, riêng cá nhân của Vũ á về đối với bản thân Vũ về game này nếu mà nói về cái độ lâu dài á thì con game này vũ nghĩ là lâu dài đối với bản thân vũ là cũng hơi khó để đánh giá con game này đi lâu dài được hay không vì vũ chưa thứ nhất á, vũ chưa đọc được cái white paper của nó vũ chỉ đọc được ở trên một cái file là medium thôi mà cái thông tin á, thì vũ cũng check thì đúng là xác thực là nó như vậy thật cộng đồng rất là lớn ở rất nhiều quốc các quốc gia khác nhau thì có check ở trong những đó rồi và họ đang phô mô con này rất là mạnh thì đây là một cũng là một cái để mà market cap của nó sao ạ à? khi mà nó mới list lên thì chỉ là 400 ngàn đô thôi các bạn chị 400 ngàn đô, đô thôi và nó ra thị trường cái ờ, cái mà ừ, cái token á nó lưu hành ngoài lưu thông ngoài thị trường á sau khi được lít lên á nó chỉ có 5 triệu thôi ok con nào đấy thì nên là lý do thì cái cái con này á, nếu mà đánh giá 5 triệu so với 100 triệu thì nó sẽ hoàn toàn khác anh chị từ 400 ngàn lên 8 triệu đô ví dụ giá của nó đang là 0.8 đi ạ khi cáp của nó là không là là 8 triệu thì sao ạ thì cái con này Vũ nghĩ là nó sẽ cái tỷ lệ mà nó ít 10 ít 5 ít 10 ít thậm chí là ít nhiều hơn nữa là có khả năng xảy ra nha đối bản thân Vũ như vậy còn để mà nói về cái game này thì Vũ chưa chưa thật sự gọi là ấn tượng lắm về cái game này đâu đấy nhưng được cái là cộng đồng FOMO rất là lớn ok điều nào đó là quan điểm cá nhân của Vũ thôi nha và đây không phải là lời khuyên đầu tư tài chính được không nào đây là quan điểm cá nhân và cũng muốn chia sẻ mang một ít là thông tin cho tất cả các anh chị và bạn biết đến một cái dự án nó có tên là DNA Cat và game thì chúng ta hãy cùng theo dõi đó nha nếu mà anh chị nào mà chưa tham gia qua list bộ sẽ để lại đường link này phía bên dưới anh chị nhấp vào đường link và anh chị điền theo cái form bộ hướng dẫn được không nào và vũ mong rằng anh chị sẽ là người chủ whitelist tuy là kèo sổ số nhưng có những kèo sổ số nó rất là chất lượng nha tất cả các anh chị và bạn rồi anh chị nào ít vốn á hãy làm đi ạ à hoặc anh chị nào có thấy được cái những cái tiềm năng về con game này có thể là à, cho Vũ một like một subscribe hoặc là comment những ý kiến cá nhân của bạn ở dưới được nào Vũ và các bạn cùng nhau chia sẻ quan điểm cá nhân của mình rồi rất cảm ơn tất cả anh chị và các bạn đã tham gia đã gọi là xem cái video này tới thời điểm này rồi nhớ cho Vũ một like một subscribe kênh youtube của Vũ như tất cả anh chị và các bạn rồi xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị và các bạn vào những video tiếp theo nha xin chào và hẹn gặp lại